quý các bạn đến với kênh video về máy cường linh hôm nay à, chúng tôi xin à, đây là cái máy à, gieo hạt Vinafarm 989 này máy gieo có thể dùng gieo đậu ngô lạc đấy từ khoảng cách từ 13,5 đến 28 phân thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý các bạn thay đổi khoảng cách để sử dụng cho việc gieo hạt lạc thì hôm trước đã chúng tôi đã tiến hành hướng dẫn lắp máy gieo hạt ngô thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý các bạn lắp chức năng gieo hạt lạc cho máy đây thì uh, máy thì uh, lúc quý các bạn mua về thì nó sẽ nguyên đai nguyên kiện như thế này ta còn uh, có cả dây bảo vệ nữa này máy uh, gieo hạt tự hào nông nghiệp việt máy gieo hạt vinafarm 989 đấy bộ hộp của máy rồi tôi sẽ tiến hành bóc máy thôi cho quý bạn cùng xem thì ờ, kèm theo máy thì gồm có ờ, đây là các ờ, tấm nhựa này để thay đổi khoảng cách này có thể khoảng cách được từ 13,5 này à, 18 20 22 à, 28 phân đấy rất là nhiều khoảng cách có thể sử dụng để gieo lạc ngô hoặc là đậu đây nó túi thế này nữa đấy rất là nhiều tấm nhựa để thay thế cái này là cái bánh để di chuyển cũng như là để cân bằng và lấp lỗ này cái này là cái phần à, tay cầm của máy đây, tay cầm của máy tháo rời ra được như thế này đây là máy này thì xung quanh máy được à, bảo vệ à, có các tấm xốp bảo vệ để trong quá trình vận chuyển không bị uh, hư hỏng này kèm theo máy thì uh, riêng máy ở trường hợp uh, cơ bản như thế này thì nó sẽ là 12 mỏ và khoảng cách của nó hiện tại đang là 13,5 phân thì quý bạn có thể để sử dụng để gieo lạc được nhưng mà đây ở khách uh, có bị khách ở có bát thì còn 18,5 thì uh, tôi sẽ lắp uh, cái chín lắp cái trường hợp là chín chín khoảng cách là chín cho các bạn thì đây các bạn để ý thì nó sẽ có một uh, chúng ta sẽ kiếm cái tấm nhựa có hình số 9 ở đây thế này là số 6 nhưng không phải ngược chính xác của nó là số 9 như thế này đấy có số 9 này số 10 này cái này là số 6 này đây đây là số 7 này đấy thì ờ, chúng ta sẽ kiếm những ờ, tấm nhựa màu nhỏ màu số 9 như thế này chúng ta sẽ tiến vào số 9 đây là tàu số 8 tàu số 9 của nó đây thì ờ, sau đây ờ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn ờ, tháo lắp máy này thì các bạn để ý ở trên máy đây thì nó được cố định với nhau các tấm này cố định với nhau bằng các con ốc và các khớp nối thì ở đây có hai con ốc màu đen đen nó màu khác màu hơn này thì quý bạn muốn mở thì chúng ta cần cần phải ờ, tháo hai con ốc đen này ra đây dùng tốt nước vít vặn ờ, hai con ốc này ra tiến hành ờ, tháo ra đây đấy quý vị chỉ cần ờ, dơ lên là được sau đấy tiến hành ờ, kéo theo chiều như thế này ngược chiều kim đồng hồ nhé, bẻ ra này đấy dơ từng mỏ ra một chúng ta sẽ tháo hết các mỏ và chỉ trừ một mỏ cuối cùng này thôi đây thì ờ, sau khi tháo hết tất cả này chỉ ờ, trừ một cái mỏ giữ nó cố định ở đây thì chúng ta sẽ lần lượt ờ, lắp cái những tấm này vào chúng ta cứ lắp tuần tự này từng tấm một tấm khoảng cách này thì nó sẽ đi cùng với một mỏ này đấy để nguyên lý của nó sẽ là để tăng chiều rộng cái khoảng cách giữa các mỏ lên thì đây quý bạn lúc lắp thì chúng ta để ý này ở ừ, trên cái tấm này nó có ký hiệu AB đây thì trên cái tấm nhựa này nó cũng ký hiệu AB chúng ta phải à, lắp cho đúng hướng đấy đây chúng ta cầm như thế này chúng ta nghiêng cái mũi của nó xuống thế này đấy và chúng ta kéo về hướng này thôi đấy chúng ta lắp tuần tự theo hướng ngược lại như hướng lúc mở đây ờ, một tấm khoảng cách này thì sau đấy chúng ta sẽ tiến hành lắp thêm một mỏ đấy đẩy sát vào sau khi à, tiến hành à, lắp một lọ rồi chúng ta sẽ tiếp tục à, toàn tự thực hiện lắp miếng nhựa tiếp theo đấy cứ tiếp tục uh, tuần tự để lúc nào nó kín được hết cái vòng này là được thì ờ, cái này ờ, do sản phẩm bằng làm bằng nguội nhựa này bằng nhựa chất lượng cao nhưng mà trong quá trình nó đang còn mới nên nhiều khi nó còn vướng mắc một tí thì quý bạn ờ, nên nhẹ tay vì ờ, để ờ, tránh gây ra trường hợp gãy mỏ cũng như là gãy cái tấm nhựa này của máy vào ờ, các bước cuối cùng thì chúng ta sẽ tiến hành ờ, lắp cái ờ, tấm này vào đấy chúng ta sẽ lắp tiếp cái này vào đấy thì các bạn để ý này thì nó sẽ đồng đều hết tất cả các mỏ với nhau và các tấm nhựa với nhau đấy khoảng cách của trường hợp chín mỏ này đây hai bốn hai bốn 6, 8, 9 ổ đây thì nó sẽ khoảng cách là 18,5 phân khoảng cách là 18,5 rồi sau đấy chúng ta tiến hành vặn con ốc này kẹp vào à, lấy cái chấm nhà máy cuốn chặt vào đây nhanh Còn cả người đang sửa đây này nó phạt phạt để cho chị chịu luôn thay đổi còn khách đấy còn à, hai con ốc đen này chúng ta cũng sẽ vặn ở, ở hai đầu này để cố định à, nó vào sau đấy chúng ta tiến hành à, kiểm tra một lần này đây hầu như các mỏ là đều nhau hết với khoảng cách thì à, rất là cái này thì à, các bác bảo các bác nhờ lắp như thế này để các bác về sử dụng dao lạc đây còn sau đây sẽ là tiến hành uh, hướng dẫn các bạn là thay đổi cái uh, hạt này thì uh, của bác này là muốn là sử dụng hai hạt trên một lỗ và sử dụng cho hạt lạc thì chúng ta sẽ tiến hành à, xoay cái nắp tròn trắng này trùng với cái à, tròn trắng bên trong rồi sau đấy chúng ta tiến hành à, mở cái này ra đấy tháo cái này ra rồi sau đấy tiến hành tháo luôn cái nắp bên trong đấy đây là cái ờ, gạt hạt này cái này là cái để ờ, bỏ hạt này và mặt đỉnh của nó thì nó sẽ có một cái ờ, này như thế này và một cái trắng như thế này cái này là cái trắng này cái trắng này thì nó không dùng thì trường hợp một hạt thì chúng ta sẽ dự, sử dụng một cái trắng này và một cái rãnh khay hạt này còn đây quý đây đây đây, đây các bác yêu cầu sử dụng hai hạt lên một hàng thì chúng ta sẽ sử dụng cái khay hai khay ờ, giống nhau đây chúng ta nhìn ờ, hai khay giống nhau đây có hai khay giống nhau như thế này đây có hai khay giống nhau như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng hai khay này để lắp vào ờ, đây thì với trường hợp mà các bạn lắp khay này thì chúng ta sẽ mối khay chúng ta sẽ phải dùng thêm một cái gạt này thì đây ở ờ, kèm theo máy thì nó có một cái gạt theo máy như thế này thì chúng ta sẽ phải sử dụng ờ, đến cái gạt ờ, kèm theo này đấy chúng ta sẽ lắp vào đây đây của nó sẽ là công dụng nó sẽ nó chạy theo như thế này và có hạt rơi vào đây thì nó sẽ gạt cái hạt ra đấy chúng ta lắp vào bạn để ý thì nó sẽ có cái ờ, các thứ như thế này thì chúng ta phải lắp vừa chúng ta phải lắp ờ, vừa khớp thì nó vào được hết cỡ thì đây với trường hợp cái này cũng thế chúng ta bỏ vào đây ở đây có cái này nó hơi mới nên nó hơi chặt một tí sau đó chúng ta tiến hành à, nắp vào à, sử dụng à, nắp nhựa này nắp vào thế là đã xong quá trình tiến hành lắp máy này và thay đổi khoảng cách cũng như là thay đổi cái sàng chia hạt bên trong thì quý các bạn chỉ cần lắp hai hai cái cần này và lắp cái bánh đẩy này này đây, lắp cái bánh đẩy đây có thêm hai cái lò xo kèm theo thì quý các bạn kết nối vào đây chúng nó vào đây và ờ, quét nối vào cái đai này này đấy thì nó sẽ thì chúng ta sẽ dùng luôn hạt thì chúng ta sẽ đổ lên ờ, cái ờ, cái hay cái này là cái để đựng hạt đấy đây đấy hoàn chỉnh máy đây hạt thì chúng ta sẽ bỏ ở đây bỏ cái bỏ hạt đây và chúng ta sẽ nắp xuống đấy thì uh, quý bạn có nhu cầu mua máy gieo hạt này hoặc là bên uh, điện máy cường Linh mới về thêm ờ, cái máy gieo hạt 18 răng nữa thì uh, có nhu cầu mua máy gieo hạt ra hạt vui lòng uh, liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải Phóng hòa Mai Hà Nội hoặc uh, qua số điện thoại ở chúng tôi để uh, trên góc trái màn hình quý các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất cảm ơn uh, quý bạn đã theo dõi video bấm uh, đăng ký kênh của điện máy Cường Linh để theo dõi các video mới nhất của chúng tôi xin uh, cảm ơn quý vị và các bạn